Girennya. Girennya. Girennya. Girennya. Nam nam nam. Girennya. Girennya. Vừa đàn nhớ Vừa đàn nhớ Vừa đàn nhớ Vừa đàn nhớ Vừa đàn nhớ Vừa đàn nhớ Vừa đàn nhớ Grenú, grenú. Grenú. Grenú. Nom nom nom. Grenú. Grenú. Grenú. Grenú.

Vrenhë Vrenhë Vrenhë Vrenhë Vrenhë Vrenhë Vrenhë 그럼요. 그럼요. 그럼요. 그럼요. brand new brand new brand new Nom nom nom Brand new Brand new Brand new ブラニューブラニューブラニューブラニュー brand new. bilangnya nam nam nam bilangnya bilangnya nam nam nam bilangnya bilangnya bilangnya Vrenha. Vrenha. Vrenha. Vrenha. Vrenha. Vrenha. Dori dori dori dori. Vrenha. Vrenha. Вранье. Вранье. Вранье. Вранье. Вранье. Вранье. Вранье. Зрянет. Зрянет. Нам-нам-нам. Зрянет. Зрянет. Зрянет. Зрянет. Granhão. Granhão. Granhão. Granhão. Granhão. Granhão. Vrenja. Vrenja. Vrenja. Vrenja. Vrenja. Vrenja. Vrenja. including you. Враньет. Враньет. Враньет. Враньет. 안녕 Vrenyu. Vrenyu. Vrenyu. Vrenyu. Vrenyu. Nom nom nom. Vrenyu. Vrenyu. Wouldn't you?